anh em hôm nay đại lý cờ bạc bìm duy long xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm đó chính là cái đĩa khiển hay đĩa khiển quân đấy đĩa khiển quân nó là như thế nào cái đĩa khiển này là anh em chỉ cần luồn cái đĩa vào thôi và luồn một bộ quân vào và anh em chỉ cần bấm cái cục remote bấm khiển ab là sẽ về theo ý mình chẳng hạn như anh em lấy quân chẵn thì em sẽ bấm khiển về chẵn đang lẻ có thể về đang lẻ có thể sang chẵn đấy ngày xưa là anh em phải chôn bẹ ở dưới phải bố trí sân bãi chơi đấy, phải chôn đào gạch bới cất bới đất cát lên đấy, chôn bệ rồi luồn quân vào đánh thì phải đặt đúng điểm thì anh em mới khiển được nhưng cái công nghệ mới bây giờ nó là làm hoàn toàn vào một cái đĩa thì anh em có thể bấm khiển luôn trong cái đĩa nhưng không phải bố trí sân bãi chơi được ai sóc cái cũng được đấy là anh em lưu ý là như thế nhá thì nhà mình có những mẫu đĩa đang có sẵn đây đấy anh em nào thích những mẫu mẫu đĩa nào thì mình sẽ làm cho anh em mẫu đĩa đấy chẳng hạn đấy đĩa xanh đĩa hoa hoặc bất kể đĩa gì cũng có sẵn anh em lưu ý là như này anh em chơi cái đĩa này bắt buộc anh em phải luồn quân vào quân thì nhà mình có những mẫu quân có sẵn đây đấy anh em thích làm nắp làm thành làm bụng đấy làm được hết cho anh em quân thì 100 trăm không tang thầy thợ bóc ra cũng không có một cái gì cả đây chính là cái sản phẩm này sản phẩm này là hàng độc quyền của đại lý Duy Long chúng tôi đấy thì sau đây tôi xin test thử luôn cho anh em cái sản phẩm này nó nó tinh tế là như thế nào đấy đây chính là cái bộ quân chắn là tôi đang cắt sẵn đây nó là bộ quân chắn quân số 2 đấy thì anh em có thể khiển đang lẻ là sang chắn đấy ở những chỗ khác là anh em làm clip là phải đặt ở dưới và có chôn bệ nhưng mà tôi làm clip thì tôi cầm luôn trên đĩa trên tay tôi bấm khiển luôn cho nó thực tế đây chẳng hạn như đây đang ba đen này tôi bấm khiển sang chắn này đấy anh em nhìn này đấy chắn luôn này đấy chắn này đấy chuẩn luôn đấy anh em thấy không quân cán là đi sáng xê đi lại thoải mái luôn nó không phải như đĩa hai chiều đấy nó là bị xô quân ấy hít quân như nào cả đấy đây là băng ba đen này thì tôi bấm kẹp sang chắn luôn này đấy anh em thấy không đấy chắn luôn này đấy rất chuẩn chuẩn đét luôn nhá đấy thì anh em nào xem clip này thì có thể đến nhà xem hàng trực tiếp ok thì lấy mình làm clip này là ngắn thôi để anh em xem và nó không phải bị mất thời gian đấy thì anh em nào xem clip này thì có thể alo trực tiếp cho đại lý cờ bạc bịp Duy Long chúng tôi qua hai số hotline là 0974 3 con hoặc 0945 416789 đấy gặp Long và gặp Duy ở Hà Nội mình có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình Hà Nội và cơ sở thứ hai là bến xe Tam Bát ở miền Nam thì có bến xe miền Đông anh em nào gần đâu qua đấy hoặc anh, em nào ở tỉnh xa thì có thể qua hai bến xe ở Hà Nội thì mình sẽ đưa vào nhà xem hàng chuẩn chỉ cho anh em nhà mình ngoài những cái sản phẩm này ra bán còn bán rất nhiều dụng cụ cờ bạc bịp khác thì anh em có thể truy cập vào website là dụng cụ cờ bạc bịp net đấy mình ngoài những sản phẩm này có thể nhận hack bầu cua bịp tài xỉu bịp sóc đĩa bịp trên điện thoại luôn Đó, nhận dạy đào tạo ba, ba cây bài lá sóc đĩa bịp cảm ơn anh em đã xem clip